Trong 5.000 năm, Trung Quốc mãi mãi không có được thời kỳ hòa bình dài lâu bởi vì sự bành trướng của những tệ nạn thường xuyên áp lên những quan chức cấp cao giống như các hoàng đế tàn bạo trong lịch sử để thực hiện sự thèm khát của họ cuộc sống của họ trở thành hoang phế thường dân là tầng lớp duy nhất phải gánh chịu cũng may mắn những thợ săn quỷ đã hy sinh để chống lại lũ quỷ lũ quỷ được giải phóng và thế giới lại rơi vào thảm họa lần nữa

Bọn Nhật đến rồi Đừng giết tôi Cứu tôi

Có ai không, bọn Nhật nó đang ở đây Có ai không, cứu tôi với Này, vợ của tôi đâu rồi, đã chết rồi Chạy nhanh đi Bọn Nhật nó đang thảm sát ở ngoài Đừng mà Chữ thằng bé giùm tôi

Xin đừng, tôi không ra đó Đi giúp họ đi Không được Chinh, tỉnh dậy đi Này con, con cẩn thận

Này anh bình tĩnh lại đi Anh ta là anh của anh mà Nhớ cẩn thận đấy Giờ chúng ta làm sao đây

Này Châu, đó là quyết quyển, không phải là anh Trinh à, đừng đến gần Anh không thể kiểm soát được Đừng đến gần đây Quyết quỷ nó đang trong người anh Nếu anh không chết thì chúng ta sẽ bị nguyền rủa Mau giết anh đi Chinh Anh đừng sợ Em sẽ giúp anh ra ngoài

Nhanh giết chết anh đi Đừng để con bị thoát ra ngoài Cầm anh đi Nhanh đi Chinh Còn con của anh thì sao

Nhờ em chăm sóc và nuôi nắng nó nên người giúp anh Trong người nó có năng lực tiềm ẩn mà nó không biết nhưng anh mong nó có thể lớn lên như một người bình thường Nếu có vấn đề gì xấu xảy ra thì em hãy giết nó Đâm anh đi

Chinh, chúng ta mãi là anh em Em xin hứa, em sẽ xem con của anh là con của mình Chúa sẽ ban phước cho linh hồn anh

Làm gì bí ẩn thế Nhìn một chút cũng không cho Thôi kệ mày Tao không quan tâm Đây là hình vẽ cách chống lại quỷ Con phải giữ gìn nó cẩn thận Khi nào cần thiết mới dùng đến nó Ta đã giấu cây búa ngay chỗ ngôi đền thờ Hy vọng các vị thần sẽ phù hộ cho đất nước chúng ta Em sẽ nghe theo lời anh dặn Khi nó lớn lên thì nói cho nó biết Chỉ cần nói với nó là Ba má nó đã chết trong chiến tranh

chiếu tướng Chú tôi thắng là cái chắc Mày nghĩ mày là nhà tiên tri à Không biết à. gì thì đừng có nói Tùng Treo tranh đi con Năm mới sắp đến rồi Con đang học bài mà Anh không rảnh sao không kêu ảnh làm đi Lúc nào cũng thiên dị. Con đi học đây

Đi cẩn thận nha con Này Tùng Trời sắp mưa rồi đấy Đem dụ theo đi à. Biến đi Anh không phải là anh của tôi Anh chỉ là thằng mồ côi Đó là lý do Ba má tôi luôn tốt với anh

Con đang học Ba đừng có đi qua đi lại được không Ba xin lỗi Chú à, chồng chú hơi xanh sao quá Chú cẩn thận kẻo bị bệnh Con đừng trách ba, con nói ba con không được ổn

đã đảo chủ nghĩa tư bản đã đảo thế lực kẻ thù đã đảo chủ nghĩa tư bản lập lại trật tự mới nổi dậy chống lại cách mạng văn hóa

đả đạo chủ nghĩa tư bản. Bản thân không là gì trong thời đại này, nên tình cảm riêng tư phải buông bỏ và tham gia vào cuộc nổi dậy lấy lại tự do. Nổi dậy chống lại chủ nghĩa tư bản Chúng ta là những sinh viên cách mạng, giữ vững vị trí của chúng ta ngay ở biên cương này. Chúng ta phải đẩy lùi tất cả những kẻ cố tình bao che cho tư bản,

và tất cả những kẻ quyền cao chức trọng, điển hình như là tên Lữ này, là người làm trong bộ văn hóa giáo dục. Cô hãy nói với mọi người sự thật, sao cô lại dùng nước hoa trong lớp? Tôi sử dụng nó từ bé cho đến bây giờ rồi, cô là người chủ nghĩa tư bản. Cô dùng nước hoa là chống lại tinh thần của sinh viên. Vậy cô là gián điệp rồi. Quỳ xuống, đã đạo gián điệp của chủ nghĩa tư bản. Đã đảo bộ giáo dục. Đã đảo bộ văn hóa

đã đảo những kẻ quyền cao chức trọng, đã đảo Bộ Giáo dục Đào tạo. Ông Lữ ngước cao đầu lên, dám đưa mấy đứa nhà giáo làm gián điệp trà trộn vào, để bọn nó làm tan tư tưởng các nhà cách mạng như chúng ta à. Bọn tôi rất là kiên cường. Ông là đồ khốn, đồ khốn kiếp, quỳ xuống đi. ba

Tôi xin anh, tha cho ba tôi đi. Hai cha con cô cũng giống như nhau thôi. Cô không có tư cách lên tiếng. Người này cố dụng tình thương để làm tôi mềm lòng. Cô ấy có phải là nhà tư bản không? Phải. Chúng ta phải vẽ ra ranh giới giữa chúng ta và cái xấu. Không có tình thương trong chiến tranh chống lại giai cấp này. Đã đảo chủ nghĩa tư bản. Đã đảo thế lực làm tan tư tưởng của chúng ta.

chồng tôi Anh ấy đang bị bệnh Mang hắn đi, nhanh lên Anh Châu Anh Châu Chúng ta phải đi theo Con còn đứng đó làm gì

Tùng à, sao không cứu ba của cậu đi? Đây là việc của bọn tôi. Các đồng chí, chúng ta là hồng vệ binh. Tôi sẽ theo các anh trừng trị người này. Đối với cách mạng, dám nghĩ, dám nói, dám làm và nổi loạn. Và không sợ gì cả. Trừng trị hết những cái xấu,

Hôm nay tôi sẽ làm điều đúng. Tôi sẽ xóa bỏ mối quan hệ cha con với người cha độc ác này và lập ra một ranh giới rõ ràng. Châu, tên của ông nghe có vẻ rất truyền thống. Cùng với công, hắn cũng là người xấu, là cặn bã của xã hội. Người này dắt chúng ta đến mê tín dị đoan, là những người phản cách mạng. Tôi sẽ trừng phạt cả hai người. Quỳ xuống. Quỳ xuống nhanh.

Đừng đánh, anh ta có bệnh trong người Xin đừng Này công, anh phải buộc tội cha tôi Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết Chú Châu là người tốt, ổng không phải là người xấu Hắn không phải ba của mày, sao mày lại bảo vệ hắn Tôi không còn gì để nói

Mày bị ma nhập rồi sao Bà không có tư cách lên tiếng Tôi không phải là con của bà Tôi là người của đảng Cộng sản Tôi là người của Mao Chủ tịch Chứ tôi không phải là con của hai ông bà Tụi nó là người phản cách mạng Tụi nó phải được giáo dục tư tưởng lại Mày quỳ xuống Mặc dù tôi không được giáo dục tốt Nhưng tôi biết cái gì đúng, cái gì sai Tôi chưa bao giờ thấy cảnh con trai mà đánh cha của mình

này ông Châu Nói với mọi người đi Lên tiếng đi chứ Ba không có làm gì sai cả Đừng gọi tên tôi nữa Nay tôi sẽ xử tội vì hành vi xấu xa ông đã gây ra

Chúng tôi có tội, là chúng tôi có tội Châu à, mau nhận tội đi Còn ai sẽ buộc tội hai người này Là ai Này, ông Mã Còn ông thì sao, ông là người quen của họ mà

được rồi, được rồi, các đồng chí Hãy để tôi nói với mấy người biết về tội của họ Hắn chính là người xấu Hắn sùng đạo, mê tín dị đoan Trước khi đất nước được giải phóng Hắn đã lừa gạt nhiều người Thế sao anh không nói cho tụi tôi biết sớm Tôi có tội, là tôi có tội Không cần phiền đến mấy người Tôi đã chuẩn bị rồi, nhìn đi Tôi thừa nhận tội của mình

Tôi đáng chết Tôi biết họ là người xấu Và tôi đã phạm sai lầm của mình Tôi quyết định sửa đổi và đi theo các người Làm ơn Cho tôi một cơ hội đi Chúng ta phải loại bỏ cái xấu từ gốc rễ Trừ cự cái ác Nổi loạn muôn năm Thiếm tiêu, thiếm tự bảo trọng

Các đồng chí, đất nước chúng ta đã rực sáng toàn một màu đỏ. Chúng ta đã thấy ánh sáng cả tương lai phía trước. Chúng ta là những sinh viên, là người của Mao Chủ tịch. Này đồng chí Tùng Hai năm trước anh đã dạy tôi Và đã khai thông tư tưởng cho tôi Giờ tôi đã tiến bộ lên rất nhiều rồi

Chính phủ đã tha tội cho anh rồi, anh phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Chính vì vậy, tôi đã theo đảng và đảng đã cho tôi một cơ hội làm người của đảng Cộng sản. Họ nói anh là một trong những y sĩ giỏi nhất. Làm việc chăm chỉ Và chúng tôi sẽ làm như những gì đảng của tụi tôi muốn Mẹ tôi nhớ anh lắm

Đi qua đó xem có chuyện gì không Nhớ phải cẩn thận Đừng có sợ Đưa anh ta đến đây Nhanh nào Cầm máu cho anh ta

Đồng chí Tùng, có gì đó rất lạ lắm Kéo nó ra đi, để tôi đi kiểm tra Này Tùng, ngọn núi này rất kỳ lạ Tôi sợ có gì đó không tốt Tránh ra

Dừng lại đi Tôi có cảm giác chuyện này có gì đó không ổn Dừng lại ngay Đây là vấn đề của quốc gia Không phải việc của anh Tiếp tục kéo

những thứ cận bã văn hóa thối nát chúng ta phải lật đổ bộ giáo dục đào tạo chính ông là con chó của tụi chủ nghĩa tư bản thứ cận bã thối nát kể cả con gái của ông ta chúng ta phải lật đổ thứ cận bã như thế này

này có một cái gì đó đâm vào tim Nó là cái gì nhỉ? Kho báo thời xưa Hay là ngôi mộ cũ của hoàng đế chăng? Người này là ai nhỉ? Tôi cảm thấy hình như là người này tôi đã gặp rồi thì phải

Đừng có đụng vào Nó thật kỳ lạ Này Đừng nói những điều mê tín dị đoan Anh muốn được giáo dục tư tưởng lại sao Tôi đã phá hủy lập sinh rồi

ra khỏi đây, nhanh lên Này con, chạy thôi, chạy nhanh

Cái nón của cô này Cảm ơn Nhịp tim của anh ấy trông bất thường lắm Có vẻ như có cái gì đó cố gắng muốn thoát khỏi ra Chắc không nghiêm trọng đâu Này Mọi người chào đón cán bộ nữ đi nào

Chào mừng ông đến thăm chúng tôi Các đồng chí, mọi người khỏe không?

Nhìn con chững chạc ra rồi đấy Chắc cho làm việc nặng thôi Cán bộ lữ, đi đường xa có mệt không? Cứ kêu tôi là đồng chí được rồi Được rồi, chắc ông đi đường xa mệt lắm rồi Mời ông qua bên đây nghỉ một tí Cán bộ lữ có một chuyến đi xa đến tận đây thăm chúng ta Chúng ta hãy cùng nồng nhiệt chào đón cán bộ lữ nào Cảm ơn các đồng chí Về việc mọi người đang làm

Cho dù có chuyện gì xảy ra Thì nó đã là quá khứ Cậu biết lão sao Lão Lữ đấy nhớ không Để chống lại giai cấp tư bản Quá khứ của lão ấy theo Mỹ Nhưng giờ thì lão ấy trong sạch Đảng thích lão ấy Và thúc đẩy lão ấy theo Cộng sản

Thế cậu đã bôi nhọ lão ấy Chúng tôi chỉ muốn tốt cho đất nước của mình thôi Mọi người ở đây đa số là lính đánh trận Chúng tôi không có sự lựa chọn nào cả Thôi quên chuyện này đi Chết vì quốc gia của mình Đó là cái chết vinh quang đó cán bộ à Đảng sẽ chăm sóc cho gia đình của anh ta Đồng chí Lữ qua đây nghỉ một tí Cho chàng vỗ tay nào

Này công Phải tôn trọng lãnh đạo của mình chứ Cái người phản cách mạng vừa tấn công lãnh đạo của chúng ta Chúng tôi sẽ điều tra vụ này Và chúng tôi sẽ sớm có báo cáo chi tiết về tai nạn này xảy ra

rồi chúng tôi sẽ bàn bạc để thống nhất Làm thế nào để tránh chuyện này xảy ra lần nữa Kết luận sẽ được lãnh đạo của chúng tôi cho biết sao Sau đó chuyển cho các lãnh đạo để kiểm tra Nếu có bằng chứng cho thấy có kẻ thù đang nằm vùng trong chúng ta để nổi loạn thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch làm sao để tìm ra kẻ phản quốc và trừng trị người đó theo quy định của pháp luật báo cáo cán bộ có rất nhiều người đang bị thương

Xin cho phép tôi đi chăm sóc mấy người đó Đồng chí Tùng,

Em biết anh đã tham gia cuộc diễu hành tại Bắc Kinh. Anh nhớ, đó là ngày 26 tháng 12. Mọi người sẵn sàng từ lúc 3 giờ sáng. Chúng ta đợi cho đến 4 giờ chiều ngày hôm sau. Và sau đó, Mao Chủ tịch của chúng ta đã xuất hiện. Anh ở phía xa, nên chỉ thấy hình bóng của ổng thôi.

Cuộc cách mạng này không mua được bữa cơm cho ai đó, cũng không phải là một bài thơ, cũng không phải bức chân dung. Cách mạng này không phải để vui chơi, không sang trọng, không khiêm tốn. Nó không dễ chút nào cả. Cuộc cách mạng là bạo lực. Nó có nghĩa là tầng lớp này lật đổ tầng lớp khác và sẽ có đổ máu xảy ra. Ba à, thế lực chính trị là tất cả. Chúng ta mất nó, chúng ta mất tất cả vì nó. Này ba,

Im đi. Lưu chính quyền, có một切.冇chính quyền, có喪失一切. Con muốn được học hỏi thêm từ đồng chí Tùng. Thế lực chính trị là tất cả. Chúng ta mất nó. Chúng ta mất tất cả vì nó. À Cuộc cách mạng là một chặng đường rất dài lâu.

Con biết đó là lý do vì sao con muốn được học hỏi thêm từ anh ta. Tối nay con sẽ qua nhà anh ta. Vì anh ấy là một nhà cách mạng có kinh nghiệm. Và rồi anh ta bây giờ không còn là kẻ thù của chúng ta nữa. Chúng ta đều ở cùng một biên cương, con không có ý định nào cả, chỉ muốn được học hỏi thêm từ anh ấy thôi. Không hiểu sao mình lại nói thế này.

con à Sau thảm kịch hồi trước đó thì mẹ của tôi Thôi Tôi không muốn nhắc lại quá khứ kinh hoàng của tôi lúc trước nữa Thím à? à Con à, mẹ của tôi đang ở trên đó

Sâm Anh Sâm Anh Sâm Thiếm à, à Là con đây Con có mang thịt heo cho thiếm này Thiếm ăn vào để bồi bổ sức khỏe Con là công đây

cao tội chúa cao cao tội chúa xong nhìn đây con mang thịt heo cho thím tôi nhận tội

Tôi nhận tội Tôi sẽ nói sự thật Cô ta là đồng chí Thư Ba cô ấy là cán bộ của thị trấn chúng ta Cứ gọi con là Thư được rồi Không, tôi không thích cách mạng Má đừng sợ, cô ấy chỉ đến đây để làm quen thôi

媽媽，佢喺小組得個兩面紅旗㗎啦。明啊，紅紅。Thiểm à, uống một chút nước đi. À Này con, à? anh ở lại với mẹ tôi Để tôi đi nấu cơm tối

Tinh thần cách mạng của tôi luôn rực cháy trong người tôi dạ Vậy thì dạ sao, nó không có ý nghĩa gì cả Hôm dạ, nay rực cháy thì ngày mai lại lụi tàn Vài ngày sau thì chiến dịch đến Sau đó tôi lại rực cháy hơn nữa Đôi khi tôi nghi ngờ bản thân của mình Cuộc cách mạng có thể là một sự nghiệp cả đời Tùng à, nhiều năm qua cậu đã thay đổi hoàn toàn Cậu không còn như ngày xưa nữa

Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường bên cạnh má tôi đến hết cuộc đời. Điều tôi đang tìm bây giờ là hòa bình. Còn về chú của anh thì được thả ra Châu, xuống nhanh đi Anh ta mà xuống thì tụi mình sẽ bị xử phạt đó

xuống nhanh đi, đừng liều mạng nữa Tránh ra hết đi Đi xem coi ba của mày đi Tôi không có tội

xuống đây rồi chúng ta sẽ nói chuyện Cho dù con đối xử với ba như thế nào Thì ba vẫn tha thứ cho con Con phải ráng chăm sóc tốt cho mẹ con Hãy theo đảng Cộng sản Hãy làm theo những gì con muốn

Chồng tôi đã chết rồi sao Màu chủ tịch vạn xuôi Mao chủ tịch buông năm

Anh em tụi con có cùng quyết thống Đừng gây bắt quà với hai đứa nữa Cũng đừng theo đảng

yêu tiền kỳ đó Ba của con đã chết Tất cả những gì ba con để lại là một bức tranh Con đã gặp ba con rồi

cây xuyên tim búa thần sấm có thể sẽ tìm được họ ngay quyết quỷ chúng ta đang ở thời đại mới đừng nói với má tôi mấy chuyện xưa này má má đừng có thế

Tôi thề tôi sẽ im lặng Mọi người có thể tin tôi Thề là sao? Chúng ta cần phải trung thành Chứ không phải là lời hứa Này, anh ra ngoài trước đi Cô canh chừng má giúp tôi Tôi đã nói với anh rồi mà Cái này là đồ cổ xưa Một bộ quần áo hoặc bức tranh rách Tôi có thể bỏ cho họ chữ Nhưng bà ấy là mẹ tôi Tôi không thể bỏ mặt bà ấy như thế

nếu ai đó có quyền được xử phạt thì thế giới sẽ hỗn loạn. Cuộc sống sẽ trở nên lãng phí. Người nào theo đảng đều buộc phải làm vậy. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều là quyết quỷ sao?

Tôi sẽ gặp lại cô sao? Đồng chí Thư là một cô gái tốt. Cậu thích cổ lắm sao? Ừ. Trong cuộc chiến tranh này thì tôi không còn tâm trạng để nghĩ đến tình cảm.

Phe ta nổi dậy, đảng Cộng sản môn năm. Xin chào các đồng chí. Hai người rất thân với cô gái đó lắm sao? Anh đừng có lo, tôi có thuốc lá, anh hút không? Có gì chiếu cố cho tôi? Nói đùa phải không, bọn tôi có quyền gì mà chiếu cố? Chắc có gì muốn nhờ vả rồi. Thôi cảm ơn. Tôi à, à. bị rối loạn tiêu hóa,

May mắn với tôi là đi kịp lúc Bây giờ tất cả các đồ ăn đều đã được thải ra Tất cả cái xấu và kẻ thù đều tránh xa Bởi tầng lớp công nhân Ba tôi và người của ông chiến đấu với con quỷ Trước khi đất nước được giải phóng Tôi nghe nói là ông ở chung với họ Có thật không? Đã lâu rồi Tôi không còn nhớ gì cả Nếu tôi có nhớ thì tôi cũng không nói cho anh biết Tôi biết câu hỏi tôi vừa hỏi thật là ngu ngốc Có thể ông sẽ buộc tội tôi Nếu tôi nói với ông chuyện này

nhưng thành thật mà nói thì tôi không nhớ gì cả Hồi đó còn trẻ quá thì sao mà tôi nhớ hết được chứ Còn thời bây giờ thì tôi muốn tránh xa rắc rối thôi Vì thế chuyện của anh không phải là chuyện của tôi Xin chào

揸緊時間，盡快換晒啲家私。各位同志，我哋要對革命，chúng ta phải hiểu sự thật，有深切嘅認識。

Chúng ta sẽ thành công Khi chúng ta nhận được thứ quan trọng Phe biển lớn phải đầu hàng Chỉ có một phe nổi dậy ở một đất nước Trong thành phố này Chúng ta là người duy nhất <laughs> Họ nói Trung Quốc

Yêu hòa bình là sai rồi Họ thích chiến tranh Và tôi là một trong số họ Kế hoạch chinh chiến của chúng ta là chống lại phe biển lớn Phải chuẩn bị trong 3 ngày Đồng chí, chúng tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của ngài

đồng chí Ngô, anh có vấn đề gì sao? Không phải. Nhưng tôi sợ nhiều sinh viên sẽ chết trong trận này. Trong mối liên hệ giữa chúng ta và phe biển lớn. Nó không phải là một việc lớn sao? Trung Quốc ta có nhiều dân số Kẻ thù của chúng ta phải bị tiêu diệt

Anh có sợ không? Thưa ngài, tôi không rõ về nhiệm vụ của mình. Tôi muốn nghỉ phép 3 tháng. Vậy để tôi suy nghĩ đã. Cáo từ ngài.

Con không nhận ra, ta là ba của con sao? Có chuyện gì không, đồng chí Mã?

Không có gì. Tôi tìm thấy một kho báo cổ xưa, nó rất có giá trị. Xin mời ngài à, xem. À. Mau đem ra ngoài. Ờ. Thứ xa xỉ này là của bọn nhà tư bản. Không phải, tôi không có ý đó.

Có thật là vậy không Chờ tôi sẽ cho anh một nhiệm vụ Xin lỗi vì tôi không biết Rất cảm ơn ngài đã chỉ dạy tôi Tôi sẽ nghe theo lời ngài dạy bảo Tôi không quan tâm anh làm cách nào Hoặc bất kỳ cách nào mà anh có thể làm Chỉ để phá hủy nó Tôi sẽ cố gắng làm hết mình để hủy cái này cho ngài

Tốt lắm Đồng chí Mã Anh sẽ được thăng chức Đội trưởng của đơn vị tấn công của chúng tôi Lương tháng của anh sẽ là 30 đô la Bây giờ tôi muốn tìm một người đàn ông Tên là Công Tổ tiên của hắn là một thợ săn quỷ Tôi biết hắn ta Và tôi muốn hắn Đầu óc của hắn bị loạn rồi Vài ngày trước tôi định bắt hắn đem đến cho ông Hắn cũng nói vài điều về con dao

Hắn cũng nghi là ông

Ba tôi kêu tôi giữ cái kho báu này. Đây là giấy quỹ quyền của ba tôi. Đi bắt chúng nó về đây ngay

nếu anh làm không xong thì tôi sẽ quyền rủa anh đấy Anh định theo bọn chúng để chống lại tôi sao Đi ngay

Tại sao à. Má sẽ nói với tụi con bí mật dạ này khi má chết Má sẽ nói cách duy nhất để giết được quyết quỷ Tụi con phải nghe cho kỹ Một trong hai đứa phải là mồi nhữ cho nó

Để quyết quỷ chiếm lấy con Rồi sau đó đâm cây xiên vào tim nó Ma, ma. Nó đang ở đây

Con không thể để nó tác quai tác quái Ai đó phải hy sinh để chết chung với nó Má ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Búa thần sấm đang ở Chỗ nào?

Đây có phải là cây xiên không? Sâm, con chạy đi bên đâu? Sâm, con. Con nhầm điệu. Tại ngôi đền thờ,

Này anh công, anh nên chạy đi, ba tôi cho người giết anh đó Chúng ta sẽ đi chung với nhau

Tất cả ngôi đình bị phá nát Giờ chỉ còn lại toàn là đá vụn thôi Thôi bỏ đi Phải tìm cho bằng được Nếu không thì nó sẽ bị vùi lấp mãi mãi Chạy nhanh thôi Bọn chúng đến rồi Tránh ra để anh tìm cái đã

Đền thờ Đuổi theo Các anh không thể chống lại ba em đâu Các anh sẽ bị thua mất Không được hèn nhát và sợ trước đảng Đừng hy sinh vì chuyện này Nhanh thôi, chạy nhanh đi

Anh không còn thời gian nữa Anh phải nói em nghe sự thật này Anh rất là thương em

mày không thể trốn thoát khỏi tao đâu

tùng cẩn thận

Chân của tôi Này Tùng em không sao chứ Đi thôi Em không đi được Này anh hãy đi trước đi Cứ mặc kệ em Không được muốn đi thì cùng đi Phải có một người còn sống Nếu chết cả hai thì sẽ là vô nghĩa Hãy nhớ nói với bọn họ rằng Anh là người của Hồng vệ binh Nếu có gặp họ trên đường đi

Đi ngay đi Nhớ bảo trọng Này anh công Chạy đến nơi nào có bạo loạn Vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất

hắn đâu rồi Giờ phải làm sao đây

Ba má con bị đảng bắt đem đi rồi Đem đi để dạy tư tưởng lại Nhiều ngày rồi con không có gì trong bụng Con đói lắm Này trả lại cho tôi

Tụi mày không thấy xấu hổ sao

Một thứ khốn kiếp Thế thì sao nào Tao là Hồng Vệ Binh Hồng Vệ Binh Hồng Vệ Binh thì sao chứ Đảng đâu cần đến tụi tao nữa Chúng tao đã bị bỏ lại rồi Nhìn xem Đây là quy hiệu của Hồng Vệ Binh Chỉ đáng giá có một xu Tao là sinh viên đại học Bạn của tao cũng thế Cả ba chúng tao

đều không có gì trong bụng. Đồng chí, đợi đã Để tôi chữa cánh tay này cho anh

công Mày đang ở đâu Đến đây nói chuyện với tao Này ba Có chuyện gì mà khiến ba trở thành một con người khác vậy Con là con gái của ba mà Tao không phải là ba của mày Để có được mục đích của tao Tao phải giả vờ là ba của mày Tao sẽ không tin bất kỳ vào ai nữa Mày không phải là người

Tao là quý quỷ Mày giấu thằng công ở đâu Cho dù tao có chết Tao cũng không nói Chờ tao chưa muốn mày chết Nhưng tao sẽ cho mày sống không bằng chết Sống tàn phế suốt đời Chừng nào công còn sống Thì kế hoạch của mày sẽ thất bại Nếu là người của đảng Thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót

nó không thể trốn mãi được Cho dù thế nào thì tao cũng tìm ra được nó <laughs>

Tao đang ở Bắc Kinh Để chuẩn bị cho đợt thanh trừng trong chiến dịch này Chúng tao là những kẻ bất khả chiến bại <laughs>

Tao đợi mày lâu lắm rồi Tao biết mày sẽ quay lại Tao đã có bằng chứng về việc mày chống lại đảng Tao giờ có thể được là chính mình rồi Tao đã thành công <laughs>

tao đi công Này công

Nếu tao không giết mày Thì người bị giết sẽ là tao Mao chủ tịch nói là ai phản lại đảng đều phải chết Ông đã nói sẽ trung thành với đảng Sẵn sàng hy sinh vì đảng Bây giờ thì sao Đi chết đi Công à, tao không muốn chết đâu Trước khi tao chết, tao muốn nói cho mày biết Bọn họ bị Mao Chủ tịch bắt đi rồi

mày phải tin lời tao nói

Này anh Công Chạy đi Mặc kệ em Sao anh lại quay lại Chạy nhanh đi

ấy là ba của tôi

Đây là chỗ nào Tại sao tôi lại ở đây

dùng cây xiên đâm tao đi

San San Cô Tường Cô Tường Nhanh lên, nhanh qua giết anh đi ờ, Anh không thể kiểm soát được nữa Mau giết anh đi Lẹ lên

con làm đi Nhanh lên Lại đây giết anh đi

nếu không là không kịp đâu làm ngay đi kẻ nào chống lại tao đều phải chết tao cần máu nhanh lên nếu không nó sẽ tái sinh đó

xin đừng làm thế

Má ơi, người dưới mộ là ai vậy? Là bác của con đó Sao mà bác lại mất? Bác đã hy sinh để cứu rất nhiều người Bác ấy có phải là người hùng của cách mạng không? Vì chiến tranh nên bác ấy đã hy sinh Sao mọi người lại thích chiến tranh vậy? Nhìn xem sao bầu trời lại đỏ rực Giống như cái gì đó sẽ ập xuống